Hôm nay mình làm một clip à, mình bảo dưỡng cái trục cát đăng của dòng xe GS mà 1002. À, ở Việt Nam thấy ít nhiều à, ít ít có bác nào à, làm cái clip hướng dẫn này nên sẵn à, mình nhận cái miếng cao su này về mình làm luôn. Đây là cái miếng cao su che cái nhông sau của của dòng à, R1002 GS của hãng của BMW trước đây thì ờ, mình có bảo dưỡng khi mình mua xe về mình có bảo dưỡng rồi à, tuy nhiên là lúc đó là mình không có đủ cái phụ kiện ờ, để thay nên mình phải đặt hàng về à, bây giờ mình mới nhận được trong cái giãn cách nó, nhận hàng cũng khá chậm à, sẵn hôm nay nhận được thì mình mình làm luôn mà mình làm ờ, bảo dưỡng full luôn cái trục lát này để cho bác nào có có có chơi dòng xe này mà muốn tìm hiểu thì à, xem clip ha thay chỗ này bằng cái miếng cao su này rất là cứng cáp bên trong có cái cọng thép để gia cố được cái cái hình dạng của cái của cái miếng cao su này đó, nó như vậy đó. Đó, cái miếng à, cũ này của mình mấy chục ngàn cây thì nó nó nhão nó rách và nó không còn ờ, đủ cái độ cứng để nó nó, nó che khích những cái ờ, cái phần ờ, không khích và sẵn mà làm luôn cái vị trí này cái khớp nối này chắc cũng lâu lắm rồi không có bảo dưỡng tại đa số là ít có ai làm cái cái cái khớp này trên vì nó khó cái thao tác lắm và nó cũng do nó ở nó cao hơn cái cái vị trí nó cao hơn nên là ít có khi ngập nước và xét đó thì khi mình mở cái miếng cao su này ra mình kiểm tra sơ bộ thì mình thấy là nó cũng không có xét gì nhiều nhưng mà rất là dơ à, không có xét à, à, có vẻ là nó nó không có bị uh, xét rồi bị dính ha đầu tiên là mình phải tháo cái dây chống bồn phía sau ra để mình ờ, tháo cái cụm ờ, heo thắng và tháo cái bánh sau đó cái con ốc giữ này mình mình à, trước khi mình tháo là mình mình phải à, à, tháo cụm heo ra và treo nó qua một bên như vậy để à, để nó đỡ vướng ha tháo luôn cái cảm biến à, ABS à, của thắng sau ra rồi mình à, tháo nhớt ra tháo nhớt ra để à, khi mình hạ cái cái nhông sao xuống thì à, thì nhớt nó sẽ chảy theo những cái khe hở với lại à, cái lỗ của sensor APS đó, nó sẽ chảy ra ngoài đó, nhớt này nhớt nhớt mới mình mới mới thay về xong về cất xe giãn cách luôn không có đi đâu hết cho nên là mình sẽ dùng lại cái con à, cái con ốc xẻ nhớt này nó có cái à, năm năm châu để nó 500 à, để nó nó nó hút cái cái ba dớ ra cho nên nhớ là vệ sinh đây là nhớt láp Weibon 75 W90 200ml tháo à, cái con ốc chỗ này ra thì cái à, cụm nhôm sau thì nó sẽ hạ xuống dễ dàng nó nặng lắm nếu như mà làm có một mình thì à, không không có người phụ thì mình nên có những công cụ hỗ trợ như cái ben nâng này mình kê nó ở dưới để để nếu mình không có cái này thì thao tác nó rất là khó rất là khó kiểm soát cái cái cụm này tại vì nó nặng mình hạ ben xuống thì nó, nó sẽ xuống và nó đó, khi mình tháo ờ, mình tháo ra hết thì mình sẽ sẽ thấy được tổng thể không cái này mình đã vệ sinh ờ, bảo dưỡng rồi đó nhưng mà nó nhìn nó tè le hết trơn cái mà ờ, phải thay còn đi xa là nước vào đi chèo đèo lội suối là nước nó chạy vào được cậu bi đũa cũng xét ờ, nhiều mình sẽ vệ sinh sạch sẽ và làm sạch các cái ờ, mỡ bò cũ đi rồi mình tre vào đó mình thấy ban đầu chưa bảo dưỡng nhìn nó gớm không bây giờ nhìn nó đỡ rồi giờ mình tháo cái trục cắt đăng này ra tháo cái này nó ra nó hơi hơi ờ, hơi khó đó thì mọi người xem nè dù là mình có đi bảo dưỡng hãng đi nữa thì cũng không ai làm à, làm kỹ như mình làm cho cái xe mình được đâu thế là mình mình đi như thế nào mình cũng biết nên là mình sẽ hiểu là nên làm chỗ nào à, thì ở đây mọi người thấy cái nhông á cái nhông trước nè nó nó vẫn còn rất là ngon không có gãy mòn gì cả à, tuy nhiên là nó rất là dơ cái cả nước rồi nó dính với mỡ bò nó nó cứ treo trên này thì à, nhìn nó nó dơ và nó không còn cái độ để à, để à, giảm cái mày mòn nữa mà mỡ bò này có vẻ là mỡ bò không chuyên mỡ bò đen thui và nhìn nó nó nhiễu nhẽo nên là nhưng mà được một cái là nó cũng không không bị xét rỉ không không kẹt nên mình tháo ra cũng khá dễ mỡ bò chuyên dụng thì nó sẽ giúp cho kháng nước rồi bây giờ mình sẽ ờ, tiến hành ờ, vệ sinh vệ sinh lại hết cho kỹ và tra là mỡ bò lại cho các cái cái ổ bi này, này. ổ bi này quan trọng bởi vì nó nó nó nó là cái khớp nối để nó co giãn à, cái khớp nối giữa cái nhông sao với cái trục em. cho mọi người xem nè ừ, thấy nước nó động trong này đúng không khi mà loại nước loại suối rồi đó thì nước nó sẽ động trong này ừ, đây là cái trục mà trục em thì cái tay em thì người ta làm bằng nhôm cho nên nó không có xét được ừ, nó chỉ rỗng rong rống rêu thôi do động nước bên trong đó với lại hơi ẩm lâu ngày mình không có vệ sinh thì nó sẽ rống rêu mình lấy tay mình chùi một cái là nó sạch rồi thì bây giờ mình sẽ xả nước ra và mình lao cho nó khô à, để cho cái hơi trong này nó không có hơi ẩm nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đó đây là cái trục am à, cái trục mà các răng mình tháo ra được đó thì răng cỏ ok hết không vấn đề gì hết bây giờ chỉ cần vệ sinh cho nó sạch cái mỡ bò cũ à, lúc mình mua về mình có đưa lên hãng nhưng mà hãng không có dám bảo dưỡng cái hàng mục này tại vì thấy odo cũng cao và cũng sợ cũng sợ là tháo ra rồi không có xử lý được cho nên là thôi xe mình mình cứ tự mình làm thôi nhưng mà mình phải đợi phụ tùng đủ về thì mình mới làm được đó. thì bây giờ mình tiến hành mình vệ sinh xong mình sẽ tra mỏ bò lại là mình lắp lại à, bình thường thì mình thấy ờ, các cái clip ờ, nước ngoài người ta làm hoặc là ở Việt Nam mình thấy là mọi người ờ, chỉ có tra mở bò bên ngoài bên ngoài chỗ cái khớp nó này nè nhưng mà cái khớp nối chữ thập này á, nếu mà cha mở bò xa thoa thoa bên ngoài thì làm sao nó nó thấm vào bên trong để nó đảm bảo được cái hiệu quả môi trơn cho cái cục à, trục chữ thập này được mà cái khớp này rất là quan trọng nó cần phải à, được được bôi trơn để đảm bảo là khi mà cái trục em nó di chuyển lên xuống do đường dằn sóc á, thì cái cái trục gác đan này nó vẫn xoay một cách à, trơn tru và nó đảm bảo ờ, truyền được hết cái cái mã lực của cái nhông trước xuống cái nhông sau cho nên là mỡ bò thì nó chỉ ra bên ngoài không đưa ra bên ngoài được nên là giải pháp của mình là mình sẽ ờ, chăm ờ, chăm nhớt dưỡng sên á nhớt dưỡng sơn xe mình xịt vào những cái khớp này để để nó nó là chất lỏng mà cho nên dầu nó sẽ chảy và nó thấm sâu vào trong cái cái trục xoay chữ thập này đó rồi à, mình để cho nó khô xong thì mình mới xoa thoa một cái lớp à, mỡ bò của hãng vào à, vào vào trên cái khớp này để để đảm bảo là nước nó không có lọt vào bên trong à, vào trong cái khớp à, với lại à, à, nó sẽ đảm bảo được cái không có rỉ sét thì khi mình xịt dầu rồi mình bôi cái lớp mỡ bò như thế này thoa đều thoa đều cái lớp uh, mỡ bò uh, này đưa vào à, mỡ mỡ bàn của của hãng nha cái loại cắt tro nó nó chịu nhiệt chịu nước được ngoài nó nó nó giúp cho nước không có lọt vào trong cái cái trục này thì nó không có xét mình làm khi mình thoa được cái đầu trước rồi thì mình mình ráp mình ráp cái ờ, cái trục cắt năng vào thì cái vị chỗ này thao tác khó lắm à, khuyến cáo cho các bạn không ờ, tự làm ở nhà bởi vì nó nó khó nếu mà làm một mình còn khó nữa nếu như mà bác nào mà không có đủ kiên nhẫn với lại không có có, có tính mà nóng đó là là khó làm cái chỗ này lắm nếu mà khéo tay với lại kiên nhẫn chút xíu thì thì làm nó được không gian thao tác nó nó rất là hạn chế nên không có thao tác dễ được đó. bây giờ mình à, vệ sinh xong rồi mình à, đưa mỡ bò vào à, mỡ bò này mình cũng loại mỡ bò chuyên dụng mỡ, mỡ à, chịu loại chịu nhiệt chịu nước mỡ si, silicon đó mình dùng à, bảo dưỡng heo thắng á, má, má hoa heo thắng đó, đó mình, mình dùng loại này nè đó mình tra nó vào rồi sau đó mình ráp lại thì à, à, ốc cái chỗ này thì mình là siết à, theo đúng lực của hãng ha thì à, và cái keo cái keo mình phải dùng loại keo đúng của nó chống nước và nó nó không có khô nó cứ ướt ướt thì keo này nó cũng sẽ bít được cái khe hở để nó hạn chế nước à, nước ngập đến đây là nó nó hạn chế lọt vào bên trong đó thì à, bây giờ mình vệ sinh mình lau cho nó sạch sẽ lại đã hoàn chỉnh thì mình lắp lại vệ sinh sạch sẽ thay dầu à, bảo dưỡng à, các cao su cho nó bền nó không bị nứt và một cái tip à, cho mọi người xem xe để lâu trong mùa dịch không có đi đâu á thì mọi người thường lấy bên bên sau là chống giữa nếu mà xe có chống giữa nhưng mà mình nếu mình được á, thì mình có cái bên bánh trước hoặc là bên bên nâng kiểu ô tô á mình nâng chút xíu để cho cái bánh xe trước nó có thể xoay được để áp lực à, cái trọng lượng xe nó không có đè lên cái bánh à, trước thì à, trong thời gian lâu thì cái cái bánh sẽ có thể bị oval nó không tròn đó là một số cái tiếp mình chia sẻ à, mọi người tham khảo để nếu có muốn làm ở nhà cho chiếc xe mình thì thì xem ha rồi chào mọi người chúc mọi người bình an và an toàn mùa dịch ha